Được xong bài tiếp theo anh chị Bài này là bài bán Bây giờ sang bài Tuyển Bao nhiêu trong số các chị thích có điểm nhóm không anh? Tôi Tôi như này không đủ năng lượng <laughs> Bao nhiêu trong số các chị muốn thích người nào tuyển được người đó? Ở đây tôi tôi xin thưa các chị này khi các chị lên làm quản lý đồng nghĩa với việc các anh chị sẽ là chủ doanh nghiệp nhưng một người các chị tuyển vào mà người ta không hoạt động thì các chị sẽ bị lỗ các chị sẽ bị lỗ các chị nhung chậm vì vậy tuyển như thế nào các chị không cần ghi đâu các chị chỉ xem thôi tôi sẽ phân tích cho anh chị ok ai mới là người phù hợp và có thể làm những nghề này không phải ai các chị tuyển mà cũng thành công được đâu chúng ta làm kinh doanh chúng ta phải biết trong xã hội chúng ta hiện nay được chia làm bốn nhóm nghề bốn nhóm người ở đây là không có gì ở bên này là hiếm tức là ít ấy. và bên này là có năng lực năng lực và trong xã hội chúng ta có bốn nhóm chia như này và các chị nếu chúng ta muốn thành công chúng ta phải biết được từng đối tượng sau đó phải biết được nhu cầu của họ xong cho họ đúng thứ người ta cần chứ không phải là cái gì mình cho người ta cũng lấy cái chị nhung chưa ví dụ như hôm đấy tôi bảo bạn cái này tặng cho bó hoa bạn xem lấy đâu bởi vì không đúng nhu cầu các chị nhung chưa ok cho nên nhiệm vụ chúng ta bởi vì người ta bảo rồi nếu muốn thành công chị chuyện bảo hiểm các chị làm về vấn đề một là xây dựng mối quan hệ gặp ai cũng quan hệ quan hệ hết người này quan hệ người khác liên tục nhưng muốn giữ được quan hệ thì chỉ được phép dừng ở quan hệ bằng miệng thôi nhưng quan hệ với người nào cũng phải cho người ta thỏa mãn sẽ thành công với ngày này ok có được không ạ rất là thích chứ không thích thì sao mà giữ được mối quan hệ nhưng cái chuyện tin tôi đi chuyển quan hệ quá bằng miệng thôi là sẽ mất đi mối quan hệ đấy ok vậy thì cung cấp nhu cầu thứ nhất nhóm 1 nhóm 1 các chị biết là nhóm nào không nó gọi là hiếm nhưng mà lại không có năng lực bởi vì nơi trên cao nên hiếm nhưng phần năng lực này lại yếu trên gọi là hiếm nhưng không có năng lực là ai ạ giúp việc giúp việc là hiếm không ai ở hà nội biết ngay anh chị biết lương giúp việc bây giờ rất cao nha hiện nay tôi đang phải thuê là 460 000 ngày 460 000 ngày trong ông cụ rồi trong bệnh viện cộng thêm mỗi một ngày trong đấy nó bắt phải trả thêm 200 nghìn là cái phí để cho cái người đấy ở đấy nữa tức là 660 nghìn một ngày ok đấy là sự thật đấy cũng là một nghề mà các chị công nhận với tôi trong xã hội chúng ta có rất nhiều ngành nghề nhưng có một đặc điểm chung là tất cả các ngành nghề sinh ra để phục vụ lẫn nhau không Đúng vậy thì nghề này cũng là một nghề không sao đâu nhưng theo các chị những người này họ cần cái gì tiền tiền là đương nhiên nhưng tiền là đủ chưa ạ chưa chưa đâu họ cần thứ khác ví dụ nhà không biết các chị nhà ai có ở đây có nhà ai có thuê giúp việc chưa có rồi chị công nhận với em ngoài cái này ra ví dụ nhà tôi trước tôi thuê trong con nhỏ đấy thế ban đầu bà ấy bảo là 6 tháng bà ấy về một lần sau 3 tháng sau một tháng sau đó các chị nên cứ thích lên phát lại về thậm chí trung thu hay là mùng 1 tháng 6 bà cũng xin về không cho về có được không không bên cạnh đó cái kỹ năng xin của họ rất cao tôi lạnh các bà luôn mua cái gì mà mua lắm giày dép giày dép túi tôi không hiểu sao các bà mua gì lắm thì mua dùng đầu bà ấy thỉnh thoảng lại đi ra mua có những thứ tôi biết bà xã tôi bà mua nhá xong rồi về mua dùng đúng một lần xong thấy vứt xó thế là cái bà giúp việc bà ấy biết Đấy, thế là cô lâu nữa không thấy cô dùng cái túi này cô lâu không dùng đôi giày này để cho tôi không mà các bà mua đồ đâu có rẻ đâu có đúng không nhỉ em có bao nhiêu đôi giày nhưng cứ mua đi đến Alisa các chị cứ đến Aliza mua bất kể Aliza đâu cũng nói là quen Trần sĩ Khuê các chị sẽ được ưu đãi không? trên toàn quốc trước là có 1.700 nhưng bây giờ còn có khoảng ờ, hơn 300 rồi đợt Covid vừa rồi mất gần mất hơn 1.400 đại lý rất rủi ro cho nên tôi bảo chủ kinh doanh bảo hiểm sướng nhất không rủi ro thế ok như vậy có nghĩa là gì với những người giúp việc này không chỉ là tiền có từ nick nữa nick nick mà chết không nick được cấu con mình thì sao giao cả nhà cửa có đúng không nhỉ đấy cô giúp việc cho tôi ngoài cái đó thì hiện nay đang chăm ông và trước khi qua trước khi tôi về tôi phải cho hai triệu nữa đấy ở đấy lo cho ông cẩn thận cho sau đó mua sắm gì tiêu gì thì cứ tiêu tiêu thoải mái trong thực tiền được chưa còn lương nó vẫn phải chuyển vào lương chuyển vào trung tâm và tôi có một cái là gì cũng phải cẩn thận bởi tôi chẳng biết bạn là ai đấy cho nên là tôi cần phải có nơi để tóm đầu ok nhóm thứ hai cũng là hiếm nhưng mà lại có năng lực nhóm này là ai các anh chị các CEO các chuyên gia các chị công nhận với tôi nhóm này hiếm không hiếm. nhưng họ có năng lực không có năng lực có đúng các chị vậy xin hỏi các chị nhóm những người này họ cần cái gì theo các chị họ cần cái gì cần gì em được thể hiện địa vị ừ. nhầm CEO ngồi đâu vẫn là CEO các chị đi đâu không cần cái đấy tiền mấy ông này đè chết người nhưng ông này có bắt họ là đi làm từ 8 giờ sáng đến 7 giờ chiều không? Không đâu Với những người này họ chỉ cần Thứ nhất Đó là sự cam kết Thứ hai đó là sự tôn trọng Họ cần này cam kết cho họ được quyền đưa ra các quyết định cam kết đó là tôn trọng những quyết định của họ bởi những người này họ làm rất có trách nhiệm họ làm hết việc chứ không hết giờ họ có thể làm một ngày một tiếng nhưng có thể làm ba bốn mươi tiếng liên tục chỉ có người nghèo thì mới làm hết giờ chứ à, hết giờ chứ không hết việc thôi còn những người giàu là họ làm hết được chứ không hết giờ các chị nhung nhận ok đấy có phải nhóm này không anh chị bao nhiêu người là CEO ạ ok vậy bao nhiêu người có thể trở thành chuyên gia đấy có chị rồi đây tầm này vẫn còn mà các bạn trẻ này ngồi im tư lại các chị luôn không phải là chưa đủ mình có ham muốn thì mới có được em hiểu không ạ mình phải có khát khao bây giờ tôi chưa trở thành chuyên gia nhưng chắc chắn tôi phải trở thành chuyên gia bởi vì khi mà khát khao chúng ta đủ lớn thì nó mới cho chúng ta được lớn ok đồng ý không bây giờ mình có người đã điều đầu tiên mình thích khi chúng ta càng thích thì não chúng ta mới ăn được nhiều ok chúng ta vận động được cảm ơn chị rất là nhiều đấy chị vẫn không như thế luôn các chị công nhận với tôi nếu chúng ta muốn đúng không kiếm được tiền thì người ta bảo chúng ta phải có khát khao phải có mong muốn và phải quyết liệt không cách nào khác nhiều khi chúng ta không đi gặp khách hàng chẳng qua là xin diện thôi có đúng không nhỉ hoặc chúng ta cứ ngại chúng ta cứ sợ mình đi xin nhưng các chị hiểu rõ mình đâu cần xin có đúng không ạ đâu cần xin gì đâu mình đang đi giúp đấy chứ nhưng bởi vì sao mình sao mình xếp mình sai tư thế ok tôi đang giúp cho anh đầu tiên này một gạt bỏ cái tôi sang một bên gạt bỏ cái thể diện sang một bên làm thật nhiều và kiếm nhiều tiền vào trên đời này luôn nhớ một điều người ta không sợ người có trình độ mà sợ người có tiền có đúng không ạ cứ kiếm được nhiều tiền thì ông nói sai thì đúng ông nói đúng thì càng đúng có đúng anh chị đó đây vấn đề đây tôi nói rất thật ngày xưa tôi nói các ai thì nghe rồi bây giờ nói ai nghe bạn tôi ngồi đây này trong cả cái đám bạn của tôi tôi mà mở miệng ra tất cả mọi người đều rất là quý ok đây là vấn đề đấy cho nên bởi vì nó có sự trải nghiệm vẫn thể diện sang kiếm tiền sau đó dùng tiền lấy thể diện ok mà dùng tiền lấy được thể diện thì có nghĩa là xây dựng được nhân hiệu mà dùng nhân hiệu để kiếm tiền thì sao ạ thì lúc bây giờ các chị nó thoải mái rồi đó bao giờ các chị đăng lên facebook phát cũng có bạn này chị đến đi lúc bây giờ các chị sẽ khác lực hút các chị nhung chậm tất cả mọi thứ nó không đều tự nhiên đâu nó trải qua nhưng có một thứ đó là mình phải khát khao cái đã đặc biệt các bạn trẻ ok thì tiếp nhóm thứ ba không hiếm nhưng mà lại có năng lực đây nhóm này không hiếm có năng lực theo các chị là ai ạ đúng rồi đấy nhân viên văn phòng công chức sinh viên sau đại học những người này nhiều anh chị nhiều nhiều hay quá nhiều quá nhiều và những người này cần cái gì tiền tiền tiền tôi đã đủ chưa chưa không phải là địa vị đâu mà họ cần có những cơ hội thực sự anh chị nhung chưa cơ hội có giúp họ thay đổi được không cơ hội có đạt được cái điều họ muốn hay không ok nhóm thứ tư là không hiếm và cũng không có năng lực theo các chị là ai là ai theo các chị nhóm này là ai ạ lao động phổ thông hay là mấy bác ở quê nông dân theo các chị những bác đấy chúng ta bàn vào chiến lược bàn vào mục tiêu bàn vào ba năm năm năm mười năm họ có nghe không không đâu mấy bác đấy là à tao làm cái này tao được cái gì sau đó là kiếm xong một cái là nghỉ nghỉ ăn chơi rượu bia vợ chơi chán xong bắt đầu nào thích thì lại lại kiếm tiếp lại đi các chị nhung chậm nhưng bởi vì chúng ta xây dựng ở đây là xây dựng chiến lược đường dài và xây dựng doanh nghiệp thì chúng ta biết vậy theo các chị với các chị những cái người này họ cần cái gì tiền tiền rồi vậy theo các chị trong bốn nhóm người này có phải là đầy đủ xã hội chúng ta không vậy theo các chị nhóm này các chị xài được không nhóm này xài được không nhóm này xài được không được chưa đủ tập tập cho vào đây nhóm ba này nhiều hay quá nhiều <clears throat> chỉ có nhóm ba mới là nhóm tạo ra của cả vật chất và bây giờ nhiệm vụ chúng ta làm thế nào hút hết cái nhóm ba này về đúng không anh chị hút dễ khó, khó dễ bao nhiêu trong số hiện nay đang ngồi đây là nhóm 1 bao nhiêu trong số các chị đang ngồi đây là nhóm 2 nhóm 2 bao nhiêu trong số các chị đang ngồi đây là nhóm 3 phần lớn nhóm 4 có không thôi bây giờ như này đi mặc định các anh chị là nhóm 3 và tôi sẽ là người tuyển các chị được không được. đây là diễn thật hay diễn giả đây à, thật tôi muốn các chị nhìn cách tôi áp dụng luôn để các chị làm xin chào nhóm ba xin chào rồi cho phép tôi hỏi tất cả các chị đang ngồi đây bao nhiêu trong số các chị hiện nay đang cực kỳ hài lòng với chất lượng cuộc sống của gia đình mình hài lòng với chất lượng cuộc sống nha ok rồi Chưa phải là hài lòng với gia đình hài lòng với gia đình thì đại đa số các chị hài lòng nhưng mà chất lượng cuộc sống thì khác cho phép tôi được hỏi câu nữa bao nhiêu trong số các chị đang ở trong khán phòng này nghĩ rằng mình vẫn còn động lực để kiếm tiền ok có nhỉ rồi cho phép tôi được hỏi câu nữa các chị công nhận với tôi trong xã hội chúng ta có rất nhiều người có những cái định vị có những cái chỗ đứng và nhiều người nhìn thấy người ta gọi là ông nọ bà kia và rất ngưỡng mộ ông vậy cho phép tôi được hỏi bao nhiêu trong số các chị không thích mình trở thành những người như vậy ok có những người cũng không phải nhưng cho phép tôi được hỏi câu thứ ba bao nhiêu trong số các chị nếu chúng ta có thể giúp được người khác nhưng không chỉ giúp được người khác còn tốt cả cho mình thì sẵn sàng giúp ạ ok cảm ơn anh chị xong rồi đấy cho tôi hỏi một câu vậy nếu có một cơ hội công việc mà đáp ứng tất cả các cái tiêu chí vừa đưa ra thì bao nhiêu trong số các chị muốn tìm hiểu? Ôi. các chị dùng dung chưa đây là cái cách chúng ta dẫn cái cách chúng ta cài đặt và bây giờ các chị không nhận với tôi khi các chị muốn tìm hiểu tôi muốn nói gì thì nói nó là gì thì làm có đúng không nhỉ đó là cách mình cài ông không tìm hiểu tôi không cần nói ông tìm hiểu thì người đó nó có kẻ nghe nhưng mà nói thôi thế tôi nói này đấy là cái cách để mình cài đặt mình định vị thôi mình dẫn nhưng nói như thế nào câu chuyện khác ok cảm ơn anh chị rất là nhiều vậy sau đây sau đây mình đang nói với cái kiểu ông tuyển tức là trong cái quá trình mình nói mình cần phải có sự lễ phép có sự cảm ơn có những câu nó rất là nặng nhưng cũng có những cái sự lễ phép tức là người ta phải biết trân trọng từng lời nói của mình ok vậy sau đây tôi xin phép được chia sẻ cái công việc mà hiện nay tôi đang làm để anh xem anh có thể làm được hay không và nó có phù hợp hay không cho nên các chị công nhận với tôi lúc đấy câu tôi hỏi ấy, là tôi nói là nếu có cơ hội công việc mà đáp ứng tất cả các tiêu chí đó thì anh có muốn tìm hiểu không chứ tôi không có nói là làm không còn làm không phải biết gì đâu nhưng mà tìm hiểu thì chắc chắn là muốn đúng không ạ và để anh chị có thể hiểu rõ hơn công việc hiện nay tôi đang làm ok để anh xem có thể làm được hay không và có phù hợp hay không và để anh có thể hình dung rõ hơn công việc hiện nay tôi đang làm thì tôi xin phép lấy một ví dụ một gia đình cụ thể đó lại đi vào bài thôi các chị nhung chưa bởi vì trong cái phần tuyển này có năm yếu tố tôi muốn các chị phải làm rõ một chúng ta mời họ đi làm bảo hiểm có đúng không nhỉ vậy hãy cho họ biết bảo hiểm nhân họ thực chất là gì cái thứ hai công việc của họ là làm gì và có khó hay không và cái thứ ba đó là nếu họ vào đây làm kinh doanh thì cái thị trường này như thế nào và có tiềm năng hay không có cơ hội hay không và cái thứ tư nếu họ làm họ được cái gì và cái thứ năm là nếu họ muốn phát triển thì phát triển về đâu và như thế nào vậy thì để các chị hình dung rõ hơn công việc hiện tôi đang làm thì tôi chia sẻ với anh chị công việc của tôi rất đơn giản đó là hàng ngày tôi đến với các cá nhân gia đình Việt Nam chia sẻ và giúp họ mang lại những cái giá trị lợi ích để cho họ có cuộc sống tốt hơn về anh có thể hiểu rõ hơn tôi sẽ lấy ví dụ gia đình cụ thể như sau là các bạn ra như chồng 30 tuổi các chị nhớ cái bài tư vấn thì các chị phải lấy đúng thông tin gia đình họ còn bài tuyển thì không cần thiết các chị nhung chậm chồng 30 tuổi thu nhập 20 triệu trên một tháng vợ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 cho anh em biết cho anh cái cái hay là ai giao lưu với tôi cái đây đưa đưa chị cũng được theo tôi cảm thấy thì gia đình này là khá ổn ạ khá ổn vậy chị vui làm cho họ để có được cuộc sống khá ổn như chị vừa nói của cái gia đình này thì theo chị từ đâu mà có liệu có phải tự nhiên có hay không từ ờ, do sức lao động của cả hai vợ chồng dạ vâng cảm ơn chị rất là nhiều như vậy chị có đồng ý rõ ràng để có được cuộc sống bình thường tạm ổn như của gia đình này không phải là tự nhiên mà do hai vợ chồng này phải nỗ lực lao động làm việc cật lực bên cạnh đó phải có ý thức chi tiêu tiết kiệm cách có kỷ luật vâng. đúng không chị đúng rồi ok cảm ơn chị vậy chị vui lòng cho hỏi cái ngôi nhà gia đình này đang ở hiện nay theo chị có được xây trên đất nhà chắc là phải thuê xây trên đất rồi dạ vâng cảm ơn chị rất là nhiều chị nói không sai đâu khuyên hỏi chị hay bất kể ai đều có câu trả lời chung là như vậy tuy nhiên thưa chị chị có đồng ý rõ ràng về mặt trực quan chúng ta nhìn thấy nhà không xây trên đất thì xây ở đâu đúng nhỉ vâng nhưng theo quan điểm riêng của cá nhân tôi thì không có nhà nào xây trên đất hết mà nó xây dựa trên một nền tảng hết sức khoa học đó là phải có người đứng ở đây và đối với tôi đây là đất đó phải có người đứng ở đây chịu trách nhiệm giang đôi tay lên để nâng đỡ cho gia đình này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 tôi nghĩ là tối thiểu nếu mà sống ở Hà Nội tối thiểu phải 10 triệu một tháng 10 triệu ok như vậy chị có đồng ý với tôi rõ ràng để có được cuộc sống của gia đình tạm ổn như thế này không phải là tự nhiên mà phải có 10 triệu cung cấp hàng tháng có đúng nhỉ? Vâng ạ. Nếu không có 10 triệu cung cấp hàng tháng thì theo chị gia đình nào có tồn tại được không? Thì uh, khó khăn lắm đấy ạ. Chắc chắn là không. Đời sống bằng cái gì? Chị đồng ý không ạ? Vâng ạ. Và cái khoản 10 triệu này có phải là bốn thành viên đều đi làm mai này không chị? Không anh ơi. Ok, rõ ràng chị có đồng ý là hai cháu bé nó phụ thuộc hoàn toàn không? Đúng rồi. Trong đó người vợ kiếm có 5 triệu đủ chi phí điện thoại ba cái lặt vặt. Vâng. Như vậy rõ ràng toàn bộ tương lai cuộc sống của những người thân yêu này hầu hết phụ thuộc vào nguồn thu nhập chính 20 triệu của người chồng này. Chị đồng ý không? Đúng rồi. Vậy chị biết không? Người tôi vẽ đây chịu trách nhiệm ra đôi tay lên để nâng đỡ cho gia đình này không ai khác chính là người chồng hay còn gọi là người trụ cột trong gia đình vậy xin hỏi chị một câu người trụ cột này sẽ phải cung cấp khoảng 10 triệu cho gia đình này chỉ một tháng hay liên tục liên tục trong nhiều năm ok rồi bây giờ năm nay ông này 30 tuổi mỗi tháng cung cấp là 10 triệu vậy như chị nói là liên tục thì có năm nào dưới 12 tháng không không vậy theo chị cung cấp cho bao nhiêu năm ờ, cho đến khi ờ, các con trưởng thành vâng trưởng thành thì nó vô cùng lắm chị trưởng vâng. thành nó có giới vâng, hạn tối thiểu là phải học xong đại học ạ rồi cảm ơn chị rất nhiều học xong đại học tức là 22 năm bởi vì đứa nhỏ là không tuổi nhưng mà ông này mới 52 tuổi vậy theo chị nếu 52 tuổi thì người này còn sống thì có còn tiêu không còn chứ anh cần chứ ạ còn à. vậy chị có đồng ý đó là cái người này sẽ phải cung cấp khoản tiền này cho đến khi nào ngừng thở vâng rồi nhưng như vậy nó quá mệt bây giờ xin hỏi chị một câu điều mà bất kể một bậc làm cha làm mẹ nào đều mong muốn quan tâm và lo lắng nhất trong gia đình mình là gì tương lai của con gái tương lai của con chị nói hoàn toàn không sai đây chính là tình cha mẹ đấy ok nhưng chị cho hỏi lo cho con cái nó cũng có giới hạn bởi vì lo nó vô cùng lắm kể cả tôi năm nay gần 50 rồi hoặc 48 rồi nhưng bố mẹ tôi vẫn lo bình thường đi lên như các bạn không đi cùng với tôi để biết rất rõ thì đi về đi cùng xe biết rồi và dạo này về đến nhà gọi điện cho mẹ nhé ok đấy chính là lo đấy và ở đây lo có giới hạn rồi đó là trang bị cho nó tấm bằng đại học giống như chị vừa mới nói vậy là bao nhiêu năm ạ 22 năm ạ chị nói rất đúng bởi vì nếu 19 năm lo cho đứa nhỏ thì còn đứa thứ hai nhưng nếu lo cho đứa thứ hai xong thì đương nhiên đứa đầu lo xong đúng không ạ vâng. vậy nhân với 22 bằng 2,64 tỷ và lúc này ông này là 52 tuổi chị vui lòng cho hỏi chị biết 2,64 tỷ là tiền gì không ừ, như lúc nãy anh nói đấy là gia đình cần một tháng 10 triệu để ờ, trang trải chi phí sinh hoạt ăn uống đi lại rồi tiền ờ, học hành thế nên là cái khoản này chắc là cái khoản mà chi phí gia đình trong 22 năm chị nói không sai đâu 2,64 tỷ này chính là khoản tiền mà tôi không cần biết là vợ chồng này làm gì, làm như thế nào, có kiếm ra được hay không. Tôi chỉ cần biết để duy trì được cuộc sống tối thiểu như bây giờ. Cho đến khi hai đứa con học xong đại học thì gia đình này buộc phải tiêu hết số tiền này. Sau này các chị về các chị nhớ nghe từng câu từ tôi nó trói rất là chặt. Vâng, buộc phải tiêu hết hay ập đến hay nếu được hay là cái nọ kia tất cả những cái từ nó rất là chuẩn ok rồi nhưng tôi xin cảnh báo là số tiền này sẽ tăng lên theo thời gian bởi vì thời gian càng trôi đi thì chi phí nó càng tăng và tôi gọi cái này đó là quỹ trách nhiệm nhưng mà như lúc nãy chị nói đấy cái này chỉ là ăn uống chi tiêu sinh hoạt hàng ngày mình muốn con mình đi học và vậy nếu không có tiền theo chị có đi học đại học được không không không vậy mình cần phải chuẩn bị cho các cháu bởi nếu không có sự chuẩn bị chị cũng công nhận cứ mỗi một cái mùa thi đại học chúng ta lại thấy đâu đó những cái bài báo nỗi lo khi mà đỗ đại học nên đổi đất đổi nhà đổi trâu đổi bò lên chỗ ngồi trên giảng đường có đúng không nhỉ là bởi thiếu sự chuẩn bị vậy thì bây giờ chúng ta sẽ phải lập ra những quỹ giáo dục cho các cháu tôi lấy ví dụ đứa đầu hiện nay là 3 tuổi chúng ta muốn đến năm 18 tuổi nó phải có một khoản tiền để đi học vậy theo chị chi phí học đại học cho đứa trẻ giờ là bao nhiêu 200 triệu ok nó sẽ tùy theo hoàn cảnh của gia đình ok nhưng tối thiểu phải là 5 triệu mà một đấy là một tháng một năm là 10 tháng còn hai tháng là nghỉ hè và nghỉ tết có đúng không nhỉ ok như vậy có nghĩa mỗi một năm là 50 triệu mà bốn năm đại học chịu công nhận là phải là tối thiểu là 200 triệu không 200 triệu là ở thời điểm này vậy ít nhất ông phải chuẩn bị đó là mục tiêu đến khi đứa lớn 18 tuổi phải có 200 nhưng mục tiêu đặt ra mà không lên kế hoạch thực hiện thì theo chị có có không? và để thực hiện nó có rất nhiều cách nhưng cách thông thường đó là gửi ngân hàng vậy bây giờ lấy 200 triệu chia cho 15 năm đúng không ạ 15 năm và chia cho 12 tháng thì mỗi một tháng gia đình này sẽ phải tiết kiệm đó là 1,1 triệu tức là mỗi một tháng mang 1,1 triệu ra ngân hàng các chị nhỉ đều đặt trong 12 tháng và chôn chết trong 15 năm thì gốc sẽ ra 200 triệu và lãi thì để bù cho trượt giá các chị đồng ý không ạ cái thứ hai đứa đầu có rồi đứa thứ hai không có được không không ạ vậy đứa thứ hai hôm nay không tuổi cũng đến năm 18 tuổi vẫn cần 200 triệu nhưng lúc này chị cũng công nhận đây là 18 năm không thời gian thích lũy nó dài hơn cho nên cái số tiền mà nó cần gửi đó là nhỏ hơn chỉ cần 0,9 triệu thôi nhân 12 tháng và nhân 18 năm gốc cũng ra 200 triệu lãi bù trượt giá vậy xin hỏi chị câu cái này tôi gọi là quỹ trách nhiệm là quỹ giáo dục theo chị nếu gia đình này thực hiện được cái kế hoạch chi tiêu và tích lũy như thế này thì chị thấy gia đình này có yên tâm không yên tâm yên tâm và chị thấy rằng cái quỹ trách nhiệm và tích lũy này nó có cái gì đó nó quá keo sang xa xỉ lãng phí không hay rất bình thường hoàn toàn là hợp lý ạ nó quá bình thường nhưng mà giúp cho mình yên tâm như vậy thì theo chị gia đình này có muốn thực hiện được không và để thực hiện được nó thì theo chị có dễ không và có cần điều kiện gì không cũng phải có cái um, tính tiết kiệm có kỷ luật ok chị là... nói rất là đúng đúng ạ để thực hiện được nó nó rất đơn giản nhưng không dễ nó phải có điều kiện mà chị biết điều kiện là gì không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 Vậy tôi lấy giả sử một năm có 365 ngày. Trong đó 364 ngày thời tiết rất là đẹp. Thời tiết rất là đẹp có nghĩa vợ chồng này vẫn khỏe các anh chị. Ok. Đúng không? Trong đó bất ngờ có một ngày mưa bão lại đến. Nó mang theo sấm chớp giông tố. Sấm chớp giông tố này, sấm chớp giông tố cuộc đời ấy. Đúng không? Nó có một cái tia sét lao xuống đây. Tức là cái rủi ro nó đến. Cái rủi ro này không ai muốn và cũng không ai có thể kiểm soát được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 trên đời này theo các chị có ai dám khẳng định cả đời mình không ốm không không ạ mà nếu ốm thì mình có tạo ra thu nhập được không không ạ không mà còn mất tiền có đúng không nhỉ đúng rồi đó là cái này rồi xin hỏi các chị chị có biết trong con người chúng ta có bao nhiêu loại bệnh không nhiều lắm không biết được chúng ta không biết được thưa chị theo thống kê trong ngành của chúng tôi trong con người nhỏ bé chúng ta có hàng trăm loại bệnh khác nhau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 tất cả các bệnh còn lại như tim mạch tiểu đường đột quỵ vân vân cứ mỗi một ngày qua đi nó lại cướp đi sinh mạng của người hay người nữa hay nói đúng hơn cứ mỗi một ngày qua đi cả nước Việt Nam chúng ta tính tất cả các loại tai nạn bệnh tật thì có khoảng 1.500 người tử vong hoặc tàn phế vĩnh viễn. Vậy xin hỏi chị, nếu một trong hai vấn đề tai nạn bệnh với không trụ cột này thì theo chị lúc này thu nhập của người trụ cột là bao nhiêu? hết luôn ạ. Phải bằng không? và khi thu nhập 10 triệu cộng bằng không thì theo chị 20 triệu được còn không sẽ xóa sổ và khi 20 triệu không còn được 10 triệu cung cấp hàng tháng hay sao cũng sẽ xóa sổ và lúc này cái quỹ trách nhiệm sao ạ không thực hiện được nữa và ăn còn không đủ thì cái quỹ giáo dục chính là tương lai của những đứa con cho mình rất ruột để ra mình mong muốn điều tốt đẹp nhất cho nó là làm sao cũng sẽ xóa sổ hay nói đúng hơn lúc này đôi tay để đỡ gãy vậy theo chị khi đôi tay để đỡ gãy thì cái ngôi nhà này còn thăng bằng như này không không ạ nó thế nào sụp xuống vậy khi nó sụp xuống thì toàn bộ cuộc sống của tương lai người này sẽ ra sao đặc biệt hai đứa trẻ này sẽ đi đâu về đâu cơ quan áo mặc hàng ngày tiền học hành tiền thuốc men thậm chí những khoản nợ mà người trụ cột này không may bị bệnh tật và tai nạn mà gia đình phải vay mượn để chữa trị thì ai sẽ người trang trải lúc này liệu có cá nhân nào hay tổ chức nào đứng ra để đảm bảo lo cho toàn bộ tương lai cuộc sống người đấy không không và lúc này người vợ chỉ biết hát một câu thôi chị biết hát bài gì không anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời mà sao không đưa được đoạn đưa em đi không đúng không chị ạ thì vẫn nữa không sao ở đây nói không sai đâu điều này không sai đâu tôi nói rồi phụ nữ lên trong là dẫm dưỡng được tôi dẫm lên trên trường có cái gì mà ngạc nhiên đúng không nhỉ ok nó vui rồi bây giờ quay quay trở lại quay quay trở lại không biết làm sao cả đúng chị vậy xin hỏi chị một câu hiện nay xung quanh chúng ta có nhiều gia đình nguồn sống và tương lai của nhiều người phụ thuộc vào nguồn thu nhập của một hoặc hai người không đúng ạ nhiều hay rất nhiều anh chị phổ luôn rất nhiều có đúng cả vâng. vậy bây giờ tôi chỉ hỏi gia đình này nếu bây giờ mất đi cái đôi trụ này mất đi cánh tay này không may nó bị gãy xuống thì gia đình mình đã có phương án nào để đảm bảo toàn bộ tương lai cuộc sống người này chưa chưa chưa và anh chị biết không đây chính là nghề của chúng tôi, chúng tôi. Với vai trò người tư vấn bảo hiểm, chúng tôi đến với các gia đình Việt Nam là chia sẻ bàn bạc và khuyên họ. Đó là ngay khi đôi tay được còn khỏe, dựng thêm đôi trụ nữa ở đây. Đó. Các chị thấy khi tôi chưa dựng đôi trụ để lên ngôi nhà mong may không? Nhưng bây giờ dựng lên sao ạ? Chắc hơn nhưng vấn đề là đôi trụ này thực sự giúp gì gia đình này khi bất ngờ đôi tay gãy xuống vậy các chị nghĩ sao nếu bất ngờ một đôi tay bị gãy xuống gia đình này được cung cấp ngay một khoản tối thiểu là 1,5 tỷ tối đa có thể lên tới 4,5 tỷ bao gồm tất cả các loại ốm đau bệnh hiểm nghèo tai nạn tàn tật thậm chí qua đời ok và tôi cho là trường hợp đó đã xảy ra tối thiểu họ nhận 1,5 tỷ đi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 nếu các cái gia đình Việt Nam mà họ được sở hữu cái giải pháp như này theo chị họ yên tâm không? À, yên tâm. Yên tâm. Nhưng chị có biết không? Để sở hữu toàn bộ cái giải pháp này thì các gia đình Việt Nam chỉ làm một việc cực kỳ đơn giản. Đó dành ra khoảng 20 triệu thôi. 20 triệu trên một năm. Tuy nhiên, khoản tiền này không phải là tiêu đi đâu. Mà nếu xảy ra rủi ro như tôi vừa nói đấy, bao gồm là ốm đau bệnh hiểm nghèo tai nạn tàn tật thậm chí qua đời sẽ trả hết còn nếu không xảy ra rủi ro gì thì sau này người này cứ đóng đều và về già thì cái đôi trụ này đã đủ lớn để ông đấy hạ tay xuống và nó cung cấp khoản lương hưu và cái lương hưu này có điều đặc biệt đó là nhận suốt đời nhận đến khi nào già quá rồi về với tổ tiên thì vẫn còn để lại khối tài sản để thừa kế cho con cái nữa. tài sản để thừa kế và cái tài sản để thừa kế này nó không chỉ đơn giản là tiền mà con dạy con có hiếu nữa ok các chị có đồng ý với tôi tất cả tài sản của bố mẹ phải của con cái không đúng ạ nhưng tài sản của con cái phải của bố mẹ không đúng chưa chắc có đúng nhỉ không luôn ok vậy theo chị nếu một người sống nhiều tuổi mà có tiền gọi là sống gì thọ nhưng mà sống nhiều tuổi mà không có tiền phụ thuộc sao dài dạ. dạ theo chị chúng ta thích thọ thọ hay dai đương nhiên là thọ thọ có đúng nhỉ có cái dai nhưng mà nếu cuộc sống phải là thọ có đúng không nhỉ ok vậy bây giờ giả sử này nếu chúng ta sống nhiều tuổi mà chúng ta không có tiền mà ốm đau nằm lê lết ở đây theo chị con cái nó chăm sóc phần lớn là con cái nó chăm sóc nhưng đôi khi nó phụ thuộc vào hoàn cảnh con trai con dâu con gái con rể không có chắc chắn chị đồng ý không ạ biết đâu đấy lúc bây giờ có những lời nói ông ông già rồi chết quách lưu sống cho người khác khổ Vậy theo chữ này hàng xóm nhìn vào nó bảo sao chứ có bất hiếu vô phúc ấy, gia đình người vô phúc nếu người ta nói câu đấy cũng đỡ sợ nhất câu này già rồi chết đến nơi rồi không biết dạy con chị công nhận lúc này chết không nhắm mắt được không vâng ạ nhưng nếu như lúc bây giờ con cái nó bất hiếu mà vẫn còn tỷ rưỡi thì theo chị có chuyện gì xảy ra vẫn chăm sóc của bố mẹ nhiệt tình luôn ok nếu bất hiếu thì là gọi hàng xóm đúng nhỉ cháu ông không sống bao lâu nữa đến chăm sóc cho ông nếu sau này ông qua đời con cầm số tiền này về con lo sống đám ma số còn lại con tiêu thì con cái nó có cho không hay lúc này bảo chị ơi chị ra đằng kia đi đây là bố tôi để tôi chăm sóc và, và nó lại thay đổi hẳn thái độ sao bố sao nay bố ăn gì ăn nhiều thì ăn càng nhiều đi càng nhiều mà đi càng nhiều thì càng thơm có đúng không nhỉ các chị có nhận tôi có chuyện đấy không ok như vậy chị có đồng ý tiền không phải là tất cả nhưng cuộc sống sẽ vô cùng vất vả nếu có tiền không hay nói đúng hơn sức mạnh lớn nhất của người già vũ khí lợi hại nhất của người già chính là tiền chính là tiền ok tiền không là cái gì cả nhưng nó lại là quyết định đến sự tôn trọng của người khác ok vậy xin hỏi chị một câu qua những gì tôi vừa mới chia sẻ với chị ở đây thì chị thấy rằng cái khoản 20 triệu của gia đình này nó có quá lớn quá hiểu cuộc sống gia đình được không không ạ vậy thì bây giờ chị công nhận hiện nay gia đình này có thu nhập là 25 triệu nhân 12 tháng bằng 300 triệu và bình thường tôi chưa đến dựng cho họ đôi chục này theo chị họ có kiếm ra số tiền này có có nhưng họ vẫn đầu tư vẫn kinh doanh vẫn chi tiêu vẫn hết có đúng không ạ đúng rồi nhưng bây giờ tôi đến tôi giúp cho đôi chủ này chị thấy ngôi cái khoản 20 triệu này nó có quá lớn không chiếm bao nhiêu phần trăm chưa đến 10 phần trăm 7 phần trăm chưa đến 7 vậy tôi sẽ khuyên họ giữ lại phần lớn 93 phần trăm tiêu theo cách cũ còn lại 7 phần trăm chuyển qua bảo hiểm hay nói đúng hơn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 có phải hiện nay họ đang cố gắng đang nỗ lực đang lao động lập mình cất lực để dành điều tốt đẹp nhất cho gia đình không nhưng chị có đồng ý bàn tay có hai mặt không vâng. nếu thuận người ta làm được còn nếu nghịch thì sao như vậy phải có rủi ro vậy theo chị các gia đình việt nam họ có cần đối trụ được không rất là cần rất là cần vậy các chị cho tôi hỏi một câu nếu chỉ làm như tôi như thế này thôi thì bao nhiêu trong số các chị có thể làm được nói như vậy viết như vậy vẽ như vậy ai có thể làm được ơi ok anh làm nổi không thế chỉ làm như như tôi như này thôi đúng tôi muốn hỏi các chị nếu chỉ viết đúng như này vẽ đúng như thế này thôi có làm được không được ạ ok ai cũng làm được hết còn đương nhiên từ trước nay các chị chưa làm thôi còn bây giờ tôi là người hướng dẫn các chị các bạn các chị nhớ này khi các chị vào ngành này đúng không ạ chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm các chị bởi vì sao bởi vì chỉ khi nào các chị thành công tôi mới thành công vậy bao nhiêu trong số các chị được kèm cặp được dẫn dắt một cách tỉ mỉ như thế này mà làm được đây là trách nhiệm quản lý rồi cho phép tôi được hỏi một câu vậy nếu chỉ làm như thế này thôi thì một ngày các chị có thể chia sẻ cho bao nhiêu người bốn người ok ba bốn năm người có đúng không nhỉ tôi các chị tin không tôi hoàn toàn tin tưởng các chị làm được như vậy nhưng thưa các anh chị các chị có biết nếu các chị làm được như vậy thì trong ngành của chúng tôi các chị được cái gì không người ta nói là gái có công thì chồng có phụ nếu các chị làm như vậy trong ngành chúng tôi các chị sẽ được hưởng quyền lợi như sau các chị thấy to hơn và dài hơn không thích không ở đây khi các chị mới vào thì sẽ là tư vấn ok và tư vấn thì sẽ được hưởng những quyền lợi đầu tiên đó là hoa hồng hoa hồng thì theo quy định của bộ tài chính tối đa chúng tôi chi trả lên tới 40% của doanh số ok và các chị biết đấy nếu chúng ta đi làm ở các cơ quan ban ngành thì có thể chúng ta sẽ có tháng lương thứ 13 nhưng riêng trong ngành chúng tôi thì có tới 4 tháng lương thứ 13 đó là thưởng quý thưởng quý thưởng quý có thể lên tới 50% của hoa hồng chưa hết với những người đại lý mới thì chúng tôi có thêm những quyền lợi ưu đãi đó là thưởng tư vấn mới thưởng hoa hồng tái tục thưởng thi đua vân vân ok vậy là bây giờ để anh chị có thể hình dung rõ hơn giống như cái gia đình lúc đấy chúng ta đến tư vấn và cái mức phí đấy là 20 triệu vậy chúng ta sẽ được cái gì 40 nhân 20 bằng 8 triệu có đúng không nhỉ ok thưởng quý là 50 chứ không phải 50 phần trăm của 20 mà 50 phần trăm của 8 rồi ừ. 4 8, triệu nữa 8, 4 triệu ừ. tôi không cần nói cái này chỉ là hai cái cứng rồi các chị thích cứng không vậy chỉ nói cái cứng thôi không nói mềm được chưa 12 triệu với cái gia đình vừa xong mà như lúc đấy các chị nói đấy mỗi một ngày các chị có thể chia sẻ cho ba bốn năm người tôi hoàn toàn tin tưởng các chị làm được điều đó nhưng tôi không cần các chị phải làm cho bốn năm người tôi chỉ yêu cầu các chị mỗi một ngày chị chia sẻ cho đúng một người thôi tôi nói mấy người ạ à? một người thôi nhưng phải chia sẻ bằng tất cả cái lương tâm và trách nhiệm của mình một cách đầy nhiệt huyết và trách nhiệm và đúng những gì tôi hướng dẫn được không ạ và một tuần tôi chỉ yêu cầu các chị làm từ thứ hai đến thứ sáu thôi. thứ bảy dạy chủ nhật dành cho gia đình Chơi được không? Được Ok Nhớ thứ bảy chủ nhật dành cho gia đình Và một tháng sẽ có bao nhiêu tuần? 4 tuần Mà một tuần các chị sẽ gặp bao nhiêu người? 5 người 5 người Như vậy một tháng 4 tuần tức là các chị sẽ gặp tổng cộng là 20 người 20 người 15 31 Nhưng mà do các anh chị là người mới Cái kiến thức, cái kỹ năng, cái kinh nghiệm của anh chị chưa nhiều Và cái tỷ lệ chốt của các anh chị nó thấp hơn tôi đi Chỉ được 50% thôi 50 phần trăm là mấy 10 nhân với 10 có phải bằng 10 hợp đồng không 10 hợp đồng ra đây là bao nhiêu 120 triệu trên tháng vừa lúc đấy các chị có bạn tôi tôi chốt ở đấy toàn bộ tất cả người này không ai từ chối được không chẳng qua là các chị đang thiếu công cụ thôi và cái công cụ này các chị chốt xem ok nếu các anh chị tôi hỏi thật nếu các chị nói đúng như tôi như vậy khả năng thành công bao nhiêu trăm bao nhiêu 99 ok vậy bây giờ xin hỏi các chị với thu nhập 120 triệu một tháng này liệu có giúp gì gia đình chúng ta không giúp được gì không nhiều hay quá nhiều quá nhiều luôn tuy nhiên như tôi đã nói các anh chị quên cái 120 triệu này đi không cần quan tâm 120 triệu này bởi 120 triệu này là đương nhiên các chị được hưởng bởi vì chúng ta đã giúp bảo vệ gia đình Việt Nam điều tôi muốn nhấn mạnh đằng sau 120 triệu này chính là các chị đã giúp cho 10 gia đình này có được cuộc sống bình an hạnh phúc cho dù bất kể điều gì xảy ra các chị hiểu không ạ bên cạnh đó toàn bộ cái phí mà khách hàng đóng vào này theo quy định của luật kinh doanh bảo hiểm được quốc hội thông qua kỳ họp thứ 8 tháng 10 tháng 12 năm 2000 đấy ok chỉ được phép đầu tư tại Việt Nam và đầu tư chủ yếu vào trái phiếu chính phủ để xây dựng cơ sở hạ tầng thì tất cả chúng ta đều đều quan trọng chúng ta được hưởng ok đấy mới là cái điều quan trọng nhất chứ không phải là 120 triệu bởi 120 triệu là đương nhiên ok tuy nhiên thưa các anh chị nếu chúng ta chỉ là người bán hàng thôi các chị chỉ giúp được cho các thầy Việt Nam nhưng mà như người ta nói đấy nếu bạn giúp được cho người khác mà bạn không làm cũng là có tội có đúng không nhỉ ok vậy trong xã hội chúng ta còn rất nhiều người họ chưa có được cuộc sống tốt không phải là họ không có năng lực mà là họ chưa có được cơ hội vậy nếu các chị đi theo được tư vấn các chị không giúp được họ nhưng chúng tôi có con đường để phát triển sự nghiệp và phát triển như thế này. đầu tiên đó là tiền trưởng nhóm tùy theo công ty có công ty gọi AS có công ty gọi PAM sau đó đến trưởng nhóm trưởng nhóm cấp cao và trưởng phòng kinh doanh ở đây cho phép tôi được hỏi có ai đang làm ở một công ty nào đó hay một cơ quan nào đó có em đang làm ở đâu công ty em làm đấy bao lâu rồi Bảy năm rồi vị trí của em bây giờ là gì quản lý bao giờ lên giám đốc Giám phấn đấu bao giờ lên đến CEO luôn không ai đang làm tôi quay là nước không giáo viên đấy có không đâu ạ giáo viên kia ơi cứ giơ tay sướng này chị dạy bao lâu rồi hai ba năm rồi bây giờ vị trí của chị là gì giáo viên rồi nhưng mà nếu lên hiệu trưởng mùa đông giám đốc sở thì sao nếu có cơ hội có chọn không ngành ở bên giáo dục cao nhất là thay bác phùng xuân ngạn có biết không mùa đông chọn đâu chọn chứ nhưng tại sao không chọn ok cảm ơn bạn rất là nhiều ở đây không phải là không thích mà là không thể có được cơ hội đó và nếu có cơ hội đã phấn đấu nếu có sự công bằng đã phấn đấu có đúng không nhỉ nhiều người đi làm đấy vẫn happy vẫn dậy chưa chưa đúng không rất đơn giản thôi làm ở đâu cũng là làm đi dạy cũng là dạy nhưng tôi phải đánh giá rất cao những người làm giáo viên vì sao vì dạy rác cả cổ như thế này nhưng mà lương cực thấp làm thuê cho nhà nước và giáo dục là bèo nhất mà đau đời một chỗ trước đây chúng tôi đi học tôi mà làm sao mà bị sai mà cô giáo phạt nha về nhà ông già tôi bắt tôi phải đến tận nhà cô giáo để xin lỗi và bây giờ không có đâu quyền trẻ em bây giờ nó quá lớn cho nên tôi nói thật sự nếu là giáo viên mà không có mất sự yêu nghề không trụ được lương thì bèo cảm ơn bạn rất là nhiều bạn vẫn trụ lại cái điều đó tôi nói rất thật ok nếu không phải là sự yêu yêu nghề thì không có đâu nhiều người sẽ phải bỏ cái chịu không nổi ok còn bên chúng tôi thì sao các chị nhìn thử xem từ tư vấn đây này lên đến đây chỉ có 3 tháng rồi từ đây lên đây cũng chỉ có 3 tháng rồi từ đây lên đây cũng có 3 tháng rồi còn lên đến đây là 6 tháng này mà ở vị trí này chúng tôi gọi là nhân viên lên đến đây bắt đầu gọi là tập sự còn lên đây là chủ doanh nghiệp thực sự mà lên đến đây này vừa là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc quản lý hàng nghìn quân đánh đầu đánh ok đây gọi là vị trí cao nhất trong ngành của chúng tôi bao nhiêu lâu các chị không tính ra là ba ba ba chín 15 tháng Nếu đều đặn cộng với kiểu gì đây 3, 6, 9, 15 Nặng 1 năm rưỡi Có 15 tháng rồi 15 tháng đã lên đến đỉnh của đỉnh rồi Bao nhiêu chị sẽ lên <laughs> đỉnh Trong ngày của tôi là như vậy 15 tháng đã lên vị trí cao nhất rồi Đấy là đều đặn thậm chí nếu có trường hợp dạ, mà kiểm soát có khi còn được công ty đặt cách rồi ok anh hùng được tặng thách không lên nhưng vấn đề là cái chiếu đồng ý chúng tôi lên để làm gì lên để được cái gì điều này quan trọng không ạ rất đơn giản nếu các chị ở tư vấn các chị vẫn làm như này bình thường nhưng nếu lên quản lý thì giống như gì tôi đang chia sẻ với các chị đây này? các chị nhung chậm đó là mình giúp người khác có công an việc làm vậy ngoài cái quyền lợi này các chị vẫn được hưởng với thường thì có thêm quyền lợi quản lý thứ nhất đó là hoa hồng tháng gọi là thưởng tháng thưởng tháng này có thể lên tới 15% của hoa hồng nhóm ngoài ra có thêm khoản nữa gọi là thưởng tư vấn mới thưởng tuyển dụng ấy 10% nữa của hoa hồng đây gọi là tập sự tôi lấy ví dụ này giả sử giả sử các anh chị tuyển được 10 người giống như hôm nay tôi đang chia sẻ ra thôi có 10 người 10 người nhá mà mỗi một người tôi không cần nói mang về nhiều tiền mang về 50 triệu thôi 50 triệu một tháng thì có phải mang về 500 triệu không 500 triệu 500 triệu mà nhân với tỷ lệ là 40 phần trăm cái thưa các chị bằng bao nhiêu hoa hồng ạ? À? 200 200 triệu 200 triệu nhưng bởi vì ở cái này thưởng tháng cộng với thưởng tuyển dụng là 25% của hoa hồng Vậy cái này nhân với 25 bằng bao nhiêu ạ? 50 Có phải bằng? 50 triệu 50 triệu không? Và các chị biết 50 triệu là tiền gì không? Tiền quản lý 50 triệu này là không hề nói đến chúng ta bán cá nhân nha các chị biết tiền này gọi tiền gì không đây là khoản tiền do chúng ta giúp đỡ những người khác có công an việc làm và chúng ta được hưởng các chị nhung chưa đấy nó gọi là tiền báo hiếu Chứ cái đứa con này có đáng để đẻ không là phải bên cạnh đẻ kịch liệt <laughs> tuy nhiên tôi nói rất thật các anh chị do đây là tập sự các chị nhá đây là tập sự nếu trong ngày chúng tôi các chị đừng ngồi đây tối thiểu nhất các chị phấn đấu lên đến trưởng nhóm tối thiểu phải là trưởng nhóm bởi vì nếu lên trưởng nhóm thì quyền lợi sẽ khác ở đây thưởng tháng thưởng tháng này của cái này chỉ có 15% thôi nhưng mà ở trường nhóm có thể lên tới 30% của hoa hồng cơ tuyển dụng vẫn là 10% nhưng có một khoản mà ở vị trí tiền trưởng nhóm không có đó là thưởng quý thưởng quý lên tới 30% à thưởng cái nữa nó thưởng thăng tiến gọi là thưởng đẻ con đi rồi thường tái tổ đó các chị thấy mình nhiều hơn không ạ vậy bây giờ xin hỏi các chị một câu các chị có đồng ý với tôi ông tiền trưởng nhóm thì quản lý ông đại lý này không nhưng mà ông trưởng nhóm phải quản lý cả ông này lẫn ông này không ừ. vậy rõ ràng kể cả sâu và rộng đều to hơn không nhưng tôi không cần nói số lớn hơn giả sử cùng quân chỉ mang về 500 triệu giống như ông này thôi và lúc này cũng là 200 triệu hoa hồng rồi nhưng ông này có 25 phần trăm của ông này là bao nhiêu 30 40 70 nhân 70 bằng bao nhiêu 140 triệu có đúng anh chị vậy xin hỏi các chị một câu nếu mà ông này vẫn duy trì nhóm như thế này và vẫn bán cá nhân như thế này thì cái này cộng vào 140 nữa bằng 260 triệu trên một tháng vậy xin hỏi các chị 260 triệu một tháng giúp gì gia đình chúng ta không giúp được không ờ, nhiều quá hai ba người bên cạnh 260 triệu sẽ giúp được không giúp giúp gì không em thì lúc anh đưa rồi trường mức đấy tương đỉnh có bao nhiêu ok tôi xin thưa các chị tôi hỏi thật các chị nha các chị cũng công nhận với tôi lúc nãy các chị đều nói các chị gặp ba bốn năm người không nhưng tôi giảm tất cả đi chỉ còn một người thôi tức là chỉ bằng 20 phần trăm cái năng lực của các chị rồi mà lên đến như thế này rồi cho nên nếu không làm bảo hiểm và không lấy được các chị thấy có tội không có phải là sai lầm không cho nên xin thưa các anh chị đau đầu là gì đào tạo nhiều học nhiều hoàn thiện bản thân nhiều tôi hỏi thật các chị các anh chị làm đây các anh chị thấy tôi nói sai hay đúng, đúng. sai hay đúng ạ đúng, nhưng các anh chị biết tại sao đại lý không chịu làm không là bởi vì không ông bà nào đi tuyển dám vẽ cái bài này ra mà chỉ mang ra một cái cơ chế vứt ra đấy cả cái mớ giấy tờ đấy đọc có hiểu đâu các chị nhìn tôi nói ba cái đầu dòng này các chị thấy nó đơn giản ra không dễ hiểu không các các chị nhớ này khi người ta phải nhìn được cái đích người ta nhìn thấy có cơ hội người ta phải làm bây giờ quay trở lại tiếp tiếp rõ ràng 260 triệu này giúp được bây giờ tôi hỏi các chị một câu các chị có đồng ý với tôi trong xã hội chúng ta có rất nhiều ngành nghề khác nhau không nhưng có một đặc điểm chung là tất cả các ngành nghề sinh ra có phải để phục vụ lẫn nhau không vậy bây giờ xin một cái công việc mà để tạo ra cái thu nhập ba bốn triệu một tháng theo các chị có dễ không khó khó chứ khó quá khó khó các chị đang xem các cái chương trình ở trên tv ấy cơ hội cho ai ấy các chị biết trình độ đầy mình kinh nghiệm đầy mình lương được mặc cả là 8 triệu rồi 10 triệu 20 25 triệu có đúng không nhỉ và đòi hỏi rất nhiều thứ bằng cấp thời gian rồi là các kiểu vậy thì xin hỏi các chị để xin được cái công việc tạo ra 260 triệu một tháng mà lại giúp được cho rất nhiều người như vậy thì theo các chị xin có dễ không dễ lâu nó không dễ đâu nó phải đầu tư một khoản rất lớn các chị có dám đầu tư không đầu tư cực lớn mỗi chứng minh thư nhân dân sổ Chị biết đầu tư cái gì không? Không phải đâu Đầu tư một khoản tiền cực lớn nữa 24k Biết là đầu tư cái gì không ạ? Để là cái này em phải đầu tư tôi mấy cái sau này Ít nhất lên đến đây đã Còn lên càng cao thu nhập càng cao Nhưng tối thiểu thế này đã Được chưa? Và khoản anh phải đầu tư vào đây như sau Một Chứng minh nhân dân công chứng hai bản hai hộ khẩu photo một bản ba ảnh ba nhân bốn mặc sơ mi trắng vết đen nếu không có cứ mặc như vậy ra chụp xong bảo bọn photoshop nó cởi đồ và ra nó lắp đồ khác được chưa bốn ảnh bốn đó là cái mẫu xin việc của công ty một bản tổng vị chi cái này khoảng 30 k ông đầu tư được không bao nhiêu người sẽ sàng đầu tư ok nhưng thưa các anh chị sau bao nhiêu lâu các anh chị sẽ hoàn thành trong bộ hồ sơ này bao nhiêu lâu ạ ok cái chuyện đó là nháy mắt tôi cứ cho là một ngày đi hôm nay là thứ bảy bỏ qua ngày mai là chủ nhật được chưa thứ hai buổi sáng là họp ra ban tôi cứ cho là các chị làm buổi chiều đấy được chưa đúng 9 giờ sáng này vâng. thứ ba các anh chị mang lên 29 Nguyễn Đình Chiểu gặp tôi Được không? Được. Nhưng mà nhớ là đúng giờ Không có là tôi sẽ có việc khác được chưa? Làm như vậy đi. Bây giờ chúng ta có cơ hội cho đại lý làm không? Em em là bởi vì chị đi làm thu nhập cao lắm rồi rè rồi. Vâng, thôi thì bây giờ em là bận làm hồ sơ thôi hồ sơ đây thì chúng đây chị cũng tôi không chịu cho. Có đúng không nhỉ? Ô xin cấp sao? Em bận lắm sao cứ như thế? Xin thưa đấy là cách của anh chị thôi còn tôi không có đâu tôi đánh bài ngửa rõ ràng luôn ông tự đi làm hồ sơ mang đến rồi, đi học tự đi mà học tôi chỉ là người trao cơ hội thôi và xin hỏi anh một câu được không ạ xin hỏi hỏi, hỏi em một câu được không chẳng biết rằng được hỏi hỏi sẵn sàng nói thật không có vợ đây không đã rồi bây giờ cho hỏi luôn được chưa nếu bây giờ có một cô gái cực kỳ xinh và rất xinh đẹp và giỏi giang ngay lần đầu vừa mới gặp cái cô cho thích làm gì thì làm từ ai đến z có lấy không hỏi thật đấy có lấy không hỏi thật không có đúng không ạ các chị biết tại sao không trên đời này cái gì dễ dãi quá đều bị coi thường các chị nhớ người ta đang đi tìm kiếm cơ hội các chị đang là người nắm cơ hội các chị cho họ cơ hội có đúng không ạ bây giờ mới đốn nhận chứ tại sao bắt bacteria hầu xin không có đâu nếu các chị thay đổi tư duy thay đổi cách làm các chị sẽ nhận được sự tôn trọng và các chị mới có được nhân tố còn nếu không các chị vẫn thất bại bình thường các chị khi nó hỏi tất cả các đồng đội của tôi các chị biết ở đâu tôi không cần biết nhưng muốn nói chuyện với tôi ở cơ hội nghề nghiệp tôi nói luôn tình cảm anh em mình có thể ngồi uống cà phê trò chuyện với nhau được kể cả là điện thoại nhưng nếu là sự nghiệp thì anh không thể nào đùa với sự nghiệp của em được chúng ta cần phải ngồi nói chuyện nhau cách kỹ lưỡng mà để làm được điều này thì anh chỉ có thời gian ở thời điểm này thôi em phải đến đây kể cả ở nơi nào tôi cần biết về hà nội gặp tôi các chị biết vì sao không ạ sài gòn mới phải bay ra hà nội gặp chưa đừng nói là đùa các chị nhung ạ tự nhiên mình người có giá mình biến mình có giá tí chứ đúng không cái rơi hết ra nó nó có đâu có thèm đâu chỉ cần cái thái độ thôi thì chúng ta đã biết được họ có phải là người xứng đáng để chúng ta đầu tư hết thời gian hay không ok thì như vậy đấy sau đó khi người ta nộp hồ sơ tôi nói tiếp cảm ơn em rất nhiều hồ sơ của em đã được nộp tuy nhiên anh sẽ mang hồ sơ của em nộp về công ty nếu hồ sơ của em được chấp nhận thì em sẽ phải dành thêm 5 ngày nữa để đi học bởi vì năm ngày này tuyệt đối không có bỏ được buổi nào Bởi vì nó sẽ học theo cái giáo trình của công ty nhưng Bộ Tài chính sẽ ra đề Và nhiệm vụ của em đó là phải học cái đấy để được cấp cái chứng chỉ hành nghề Thì với em năm ngày có vấn đề gì không? Ok em bảo mẹ chồng nói năm ngày có vấn đề thì chửi chứ chết luôn Chúng ta phải biết cách để nói, cách lập luận Bây tự hỏi, ông đi học đại học bốn năm năm tốn tiền không tốn thời gian không có tốn không ạ nhưng bây giờ thu nhập ông là bao nhiêu mà bây giờ một cơ hội lớn như thế này mà dành cho lớp này để đi học thôi còn không phải đóng phí nữa mà không đi học một, một cái gì đúng nhỉ đấy là cách gặp cả này xong trường đấy là tuyển đấy các chị thấy tuyển như vậy có được không các chị làm được không Chị thấy khó không? Tôi hỏi thật các chị dẫn như vậy có khó khó không? Về chịu khó luyện tôi nói rồi Có, các chị biết cái bài này 20 năm đấy 20 năm nó phải khác chứ Có đúng không nhỉ? Bây giờ các chị làm thế nào đấy Ngắn lại Đúng ra là gì? Là phải là hàng năm Nhưng bây giờ các chị có người chỉ cho phương pháp rồi Làm nào chỉ biến nó lại thành một tuần thôi Tôi hỏi thật các chị Nếu các chị làm liên tục cái bài này một tuần các chị thấy nó khó không các chị nhìn cách tôi trình bày này đại lý đây đừng có viết đây nó dối quyền lợi này ông vẫn hưởng bình thường còn cái này thêm thêm thêm các chị nhìn thấy không cả cái bộ về cơ chế của các chị tôi vẽ ra mấy bát này xong rồi nó đơn giản nó dễ hơn nhưng phải luyện các chị đồng ý không ạ nhưng bây giờ các chị đây mới chỉ là vào thôi nhưng vào lên thế nào nó ra đồng thì chuyện nữa bao nhiêu trong số các chị muốn đội ngũ của mình vào cái là phải có đồng ạ Ôi. có hợp đồng một cách đoàn hoàng nha chuẩn nha để cho đi đường dài ấy thì lại chuyện khác và để biết được điều này thì các anh chị sẽ có sau 10 phút được các anh chị các anh chị giải lao ít phút được không